okay, let's see uh, uh, match up Andrew. No. Hmm. The, the, the, the Yan. Wow, Yan and Mohammed's line. Come on, man. So this, so this thing of um, the boss player, so this uh, this thing of uh, the trophy, so long. Yan, X trophy, and Muhammad's life seven uh, seven thousand or um, eight hundred. Damn. Rocket time on the mighty Mike. That's really so good. Wow. And it's only ICP um ICP wins a lot and I hope chân này kèo trên nữa thực sự là mình thấy là Ian sẽ kèo trên Ian sẽ kèo trên bởi vì là Ian không thể nhanh mực bằng cái deck kia có Dark Goblin này tại vì là cần phải cycle được Dark Goblin cycle được cái Dark Goblin nhanh hơn và Goblin Barrel nữa cán ông Yes Nhưng mà đối với Ian thì anh ta vẫn Uh, what are you talking about? Ờ, um, I'm talking about the Who will win me? No bacon husband. So, Mighty Mai still alive for sure. I don't know why Mighty Mai is too OP. OP. Wow, you can see the 20, oh my god. 20 and minor guess so much damage. mỗi mùa mỗi mùa một ba lần thôi rồi mỗi mùa thì um, mới mùa cách hai mùa thì chúng ta mới có một ba lần lâu lắm thì chúng ta sẽ có đột nhiên là có một lần một một mùa sẽ có một lần ba lần cân bằng lại tuy nhiên thì thời điểm đấy nó lâu lắm rồi Ian Smith Mohamed là stream time on YouTube rồi à? Rocket time, that's it, exactly. Woohoo! Good job. Jack Levine. Oh my god, can, can, that Goblin cannot connect with the tower. Not defense. Is it the one? Oh my god, out cycle. He cannot skill the Agile Queen. Damn. No. wrong position. It's like No way. The motor. Damn, it's, I don't know why the motor collection to that tower really really fast. Sao nó là y chữ y mà, đâu phải chữ L đâu. Damn, damage, damage, damage. So you can see the Mohamed Lai really high skill. So that's why he is the best player in Clarion, in the world Clarion. Nice, hay quá. Mota lốc trụ nhanh vãi cứt nhỉ. Mình không hiểu luôn. Mặc dù là các bạn biết các bạn nhìn thấy cái tên đấy là có con có con à, Dark Goblin xuất hiện không? Nhưng mà cảm giác như là kiểu là Mota nó còn không quan tâm là có con gì ở trên ở trên mặt đất này. Nó lao vào trụ luôn ạ. Good job, good job, good job. I also upgraded King's Tower to level 10 today and unlock a champion. Congratulations. Um, you actually want to know the if you your your king level below below level um level 14 you cannot unlock any champion care. You get a real care. Wow, Mohammed's lie and then it stop. Chẳng biết bỏ Hello, I'm back. Hey guys, don't forget to drop a like if you show up. motor on, red crazy. And what do you have Pepsi in your fridge? No. You actually, I love um, uh, so my favorite uh, my favorite drink food a drink is Coca Coca. It's not, I don't like Pepsi. You know the Pepsi and the Coca coke are the same, but uh, I think Coca better better than Pepsi. Uh, uh, uh. Waste! at a queen connected to Jams! The only crazy. Uh, so, for sure, the Mohammed Slide uh, is the best player in the world right now. His skill is crazy, really, really good. là ván nữa à? đợi xem đợi đợi đợi mấy thằng này nó put đã thằng Yahoo này với thằng Ian này đang đang đang đợi đánh này đúng biết cái mà nói xong go the best uh, go the best uh, hot player à? sợ thời điểm này không không biết được ngày xưa có Jack sau đó có Jason sau đây Olasu bây giờ nhiều thằng nó chơi mất ấy rồi zip zip ra hù rồi zip yahoo chơi đăng lốc tự chơi chơi lóc bếp mà lại gặp đếch giáp rồi đúng không chán còn gì nữa Ui Thằng Rahu này creation hay vãi ạ Hay chưa Không đẩy lava nhá À không đẩy balloon nhá Mà đẩy mỗi lava giáp với lại Quá Tưởng mà không ăn thì ăn không tưởng Ui ui ui Hay quá Rahu ơi Đang đánh nhau với lại Facebook thằng kia phải dùng à, phải dùng uh, à, lock à, phải dùng rocket chứ cái này quá hay cái này thằng nào cũng hay ôi giáp ở đâu chặn được rồi may quá mấy cái thằng chơi mai mai nó có một cái chiêu, chiêu rất hay rất là đặc nó là mai mai bên kia sau đấy là gần khi mà song song với cái trụ rồi trụ bên kia rồi ấy bật activity cái là xong lao sang bên kia còn connect luôn các bạn không có giáp các bạn không có IC à, Fluid là chùa thua đây là zone zone spam zone zone bây giờ thì mới khó này <clears throat> Phải cycle Golden Barrels Woo, Mike to Mike connect rồi, thôi xong xong Minions No No No Hay quá Thằng nào cũng hay Nhưng mà đúng là Zahu đánh hay quá Zahu đánh hay quá Hello đại thị Anh em có buồn ngủ chưa? Zahu Zahu gặp ờ, Mohamed Slide đi rồi Okay, let's go. Uh. Ôi trời ơi, đủ đất ngay. Các bạn đúng cái mắt chấp này các bạn hãy xem là ông nào sẽ thắng nhé. Ian cũng đánh deck này và Mohamed Lai cũng đánh cái deck này và liệu rằng là ông nào thua, ông này thắng là thua. Hãy nhìn xem. xem liệu rằng là rồi sai canon Fireball Ui do tại sao the reason why I said I said before that Mohamed Salah is the best player in the world his performance really crazy his skill is the best mm <clears throat> finally the Mohammed Salah gets the H has uh, H has objective decision. lúc nào cũng có kinh khủng ấy chứ mà là hay nó không từ hay nó không thể đánh trả được là đánh trả được là ông ờ, thanh niên này đánh kinh khủng mà nó là cực cực kinh khủng hết ôi last five ball not with crowd coming last five Oh my god, c'est la podcast. You get sweet crowds. Sua. Broadcast. Oh my god, it's... I challenge Joffrey already. top three